hôm nay mình sẽ hướng dẫn size 13,5cm cho mặt đế nè bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân dài ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày len như thế này thì mẫu mặt đế của mình là 13,5cm tương đương với xích đầu tiên gây nên sẽ là 19 mũi xích đối với những bạn móc chật tay á thì các bạn sẽ gây nên cho mình 20 mũi xích nha và cái vòng móc ngoài cùng của mình sẽ là mũi kép đơn nè cho cái bề ngang của giày nó được rộng hơn ha và ở phần gót giày này nè ở những size nhỏ thì ta sẽ gây nên cái điểm cuối cùng mà ta móc ở phần gót giày này nè là 3 mũi móc đơn còn ở size lớn á cái hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi móc đơn và ta sẽ tiến hành tăng mũi tương tự ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân đi lên ở mẫu giày này mình có dán đế nên mình sẽ đưa mặt phải lên phía trên nha từ cái chân móc mũi dời cuối cùng của phần mặt đế các bạn sẽ đếm ngược lên cho mình 6 mũi móc 1 2 3 4 5 và 6 sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ sáu nè các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở bên trong nha ở đây nó có hai cái mũi móc thì đâm kim cho mình vào chân bên trong nè đối với chân móc đầu tiên của cái phần thân sau này á các bạn đâm kim cho mình vào chân đầu tiên đồng thời đâm kim cho mình vào một phần của thân chân móc bên trong khi trên kim đã được hai mũi móc như thế này rồi ta sẽ đưa sợi len ra phía sau mũi móc nè sau đó kéo sợi len qua hai cái chân móc trên kim từ đây móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc mà ta vừa móc mũi dời á các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi kép đơn tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân phía trong để móc ha ở ờ, các cái mũi tiếp theo thì ta sẽ chỉ đâm kim vào chân móc ở bên trong thôi nè khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha tiếp tục chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào chân ở phía trong nè móc vào đây một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại ha mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta gặp đôi cái phần mặt đế lại thì cái mũi móc cuối cùng nó sẽ thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên mà ta gây nên ở đây nè hai cái mũi móc này nó sẽ bằng hàng với nhau ha nó sẽ thẳng hàng với nhau và mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc cũng giấu sợi len thừa ở phần mặt đế vào và tất cả các cái mũi móc ta đều móc vào chân móc ở phía trong nha móc tương tự cho các chân móc còn lại đối với những size nhỏ hàng móc ngoài cùng của phần mặt đế mình sử dụng mũi nửa kép thì các bạn sẽ móc cho mình hàng đầu tiên là mũi nửa kép nha hoặc là mũi đơn thì ta sẽ sử dụng mũi đơn còn ở đây mình móc mũi kép đơn nên ta sẽ sử dụng mũi kép đơn cho hàng đầu tiên này nè sau khi móc đến cuối hàng ở chân móc đầu tiên các bạn đâm kim cho mình vào chân móc đồng thời đâm kim vào một phần của thân chân móc thì mũi móc cuối cùng cũng làm tương tự ha đâm kim vào chân móc bên trong và một phần của thân chân móc đó sau đó móc vào đây một mũi kép đơn thì lúc này cái mũi móc của mình nó sẽ không có bị hở ha mũi đầu tiên và mũi cuối cùng nó sẽ không có bị hở nè gặp đôi cái phần mặt đế lại thì hai cái điểm này nó sẽ bằng với nhau thẳng hàng với nhau như thế này nha từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng chân đầu tiên một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và móc tương tự cho mình đến cuối hàng thì cái phần thân sau của mình nó sẽ có độ cao là hai hàng móc nha sau đó sẽ móc thêm cho mình một hàng móc nữa để cái phần thân sau này nó sẽ cao hơn thêm một hàng móc đối với cái size này ha ta sẽ móc ba hàng móc đều nhau sau khi đã móc lên được ba hàng móc đều nhau thì lúc này cái phần thân sau mình nó có cái độ cao như thế này ở những size nhỏ thì các bạn sẽ dừng lại cho mình ở ba hàng móc này ha ở đây mình móc size lớn nên hàng móc tiếp theo các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc mũi nửa kép nữa cho cái phần thân sau được cao hơn lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì hàng móc này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép nha các bạn cũng có thể sử dụng mũi đơn cũng được móc vào các cái chân móc kế tiếp này mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và làm tương tự đến cuối hàng mỗi chân móc làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc và làm tương tự đến cuối hàng Sau khi đã móc đến cuối hàng, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Thì cái phần thân sau của mình nó đã cao lên được 4 hàng móc như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cái phần dây quai để cài nút nha thì chiếc giày mình đang hướng dẫn là chiếc giày ở bên phải nè móc cho mình vào mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn nè sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến các cái chân móc nằm chính giữa của cái hàng móc này ha là cái chân móc nằm chính giữa ở phần gót giày á mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở những cái chân móc nằm chính giữa của hàng móc tức là những cái chân móc nằm thẳng hàng với cái phần gót giày ha thì ta sẽ tiến hành giảm mũi cho cái phần gót giày này nó được ờ, nhỏ lại để bé mang sử dụng lâu dài nó không có bị rộng ha thì hai chân móc liên tiếp với nhau các bạn sẽ chụm lại cho mình thành một chân nè ta lấy lên và đâm kim vào chân móc thứ nhất kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên và đâm kim vào chân kế bên kéo lên và kéo qua hai chân móc trên kim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 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 thì 20 mũi móc xích này nó sẽ giúp cho cái sợi dây của mình có cái độ dài vừa đủ để mình có thể quàng qua cái phần cổ chân của bé ha bây giờ mình sẽ tạo các cái khoảng trống để cài nút móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào chân móc thứ 20 một mũi nửa kép khi được một mũi nửa kép rồi tiếp tục móc lên một mũi móc xích bỏ qua cho mình chân móc thứ 19 và móc vào chân móc thứ 18 một mũi nửa kép như vậy là mình vừa tạo ra được một khoảng trống để cài nút để tạo được khoảng trống thứ hai móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép thì phần dây qua mình sẽ sử dụng mũi nửa kép ha tiếp tục lên một mũi móc xích và tương tự bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép thì ta đã tạo ra được ba cái khoảng trống để cài nút ha các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại nè cho đến nửa đầu dây thôi nha móc lên một mũi móc xích bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép tiếp tục lên một xích bỏ qua chân kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép thì ở cái phần dây quai này cái phần lỗ cài nút các bạn có thể tạo ra nhiều hơn hoặc ít hơn nha các chân móc kế tiếp này mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè và ở đây cái khoảng trống để cài nút nó đã vừa đủ rồi nên các bạn sẽ móc liền cho mình ha ta sẽ không tạo khoảng trống ở những cái chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ liên tiếp móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng sau khi đã móc được đến cuối hàng tạo cái phần dây quai có các cái khoảng trống để cài nút như thế này thì đối với chiếc giày bên phải các bạn sẽ tiến hành di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở hàng móc thứ tư á, của cái phần thân sau nè ta sẽ đâm kim vào chân móc này móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc như vậy là mình sẽ hoàn tất được chiếc giày ở bên phải như thế này ha đối với chiếc giày ở bên trái thì các bạn sẽ làm ngược lại cho mình nè khi ta đã móc lên được 4 hàng móc đến hàng móc mũi nửa kép rồi nha thì từ cái chân móc cuối cùng của hàng móc nửa kép này ở chiếc giày bên phải các bạn gây nên hai mũi xích thì ở đây các bạn sẽ gây nên cho mình cái sợi dây quai trước tức là ta sẽ móc lên 20 mũi móc nè chiếc dây bên phải mình gây nên hai xích sau đó móc sợi dây phía sau ha thì ở đây các bạn sẽ không móc lên hai xích mà ta sẽ móc lên luôn 20 mũi xích tạo sợi dây quai và các cái khoảng trống cài nút sau đó móc ngược lại cho đến cái điểm này thì từ đây ta mới tiếp tục móc cho mình vào các cái chân móc của cái phần thân sau này nè mỗi chân móc là một mũi kép đơn thì cái hàng móc này các bạn cũng móc tương tự giống như cái hàng móc mà ta vừa hướng dẫn ha móc đến đây thì tiến hành cắt len và giấu len thừa để ta có thể may nút cài ở đây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 chiếc giày bên phải chiếc giày mà mình đang hướng dẫn các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc thứ bảy của bảy mũi kép đơn này ha đâm kim từ trước ra sau nè vào cái chân móc như thế này để ta bắt đầu gây nên ở chiếc giày bên phải đối với chiếc giày bên trái thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái chân móc đầu tiên ha chân móc đầu tiên của cụm 7 mũi để tạo nên chiếc giày bên trái còn chiếc giày bên phải thì ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ bảy ha đâm kim từ trên xuống dưới nè sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 4 mũi móc xích 1 2 3 và 4 thì 4 mũi móc xích này nó sẽ tương đương với độ cao của phần ngón chân ha kẻ chân của cái phần ngón cái với ngón trỏ đây nó sẽ có cái độ cao như thế này khi đã cố định được cái hàng móc này rồi tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó móc vào chân móc thứ tư á, móc tiếp cho mình vào đó hai mũi móc đơn móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai khi đã gây nên được hai mũi móc đơn tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai cho cái phần thân trước này mỗi chân móc các bạn sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc chân thứ nhất móc hai mũi móc đơn nè một hai tiếp tục chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn ha móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai như vậy là hàng móc thứ hai của mình nó sẽ tăng lên được 4 mũi móc hàng móc thứ nhất có hai mũi thì hàng móc thứ hai ta sẽ tăng lên được gấp đôi ha móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ ba các bạn cũng tăng cho mình hai mũi móc ta sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc tức là chân đầu tiên sẽ móc hai mũi móc đơn một và hai các chân móc nằm chính giữa mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và chân móc cuối cùng sẽ móc hai mũi móc đơn vào chân móc này móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai như vậy là hàng móc thứ ba của mình nó sẽ có 6 mũi móc hơn số mũi móc của hàng móc thứ hai là hai mũi ha và sáu mũi móc này ta sẽ tiến hành dừng lại và móc các cái hàng móc tiếp theo không tăng mũi nè độ rộng của cái sợi dây quai nó sẽ nằm ở sáu mũi móc này nha hoặc là các bạn nếu muốn rộng hơn thì cũng có thể tăng cho mình hai điểm ở đầu và cuối móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ tư mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha và ta sẽ không tăng mũi nữa tiếp tục chân thứ hai nè chân thứ ba cũng móc một mũi móc đơn tương tự cho đến chân cuối cùng ha ở cái chân móc cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn và ta không tăng mũi móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại như vậy là ở cái hàng móc này nó sẽ tương tự giống như hàng móc phía dưới ha từ đây các bạn móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc nữa cũng có cái số mũi móc bằng với số mũi móc mà ta móc vừa cái hàng vừa rồi nè móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái sợi dây này nó vừa có đủ cái độ cao á khi ta mang vào chân của bé thì cái sợi dây quai trước này nè nó sẽ bằng đến cái phần uh, má chân của bé ha nó sẽ che được cái phần má chân của bé sau đó ta sẽ luồn được vào cái phần dây quai mỗi hàng móc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các hàng móc còn lại ha số mũi móc của các hàng móc mình nó sẽ dừng lại ở 6 mũi móc móc đến cuối hàng và làm tương tự sau khi đã được cái phần thân dài có cái độ cao như thế này rồi đây khi bé mang ra phía trước thì cái độ cao của cái sợi dây này nó sẽ bằng đến cái phần má chân nè đến cái phần cổ chân ha bây giờ mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình luồn dây cài vào ra phía sau ha móc lên một mũi móc xích để canh tạo được cái khoảng trống để ta luồn dây vào cài điều chỉnh cho cái phần cổ chân nè thì cái chiều cao từ cái phần thân trước lên các bạn sẽ tiến hành nẹp cho mình ở cái hàng móc cuối cùng này với cái hàng móc thứ sáu của cái phần thân trước này nè đây cái hàng móc thứ sáu này ha thì ta sẽ tiến hành chập đôi lại và nẹp cái hàng móc thứ sáu với cái hàng móc cuối cùng đâm kim vào chân móc đầu tiên của hàng móc ngoài cùng hàng móc cuối cùng đồng thời di chuyển kim xuống phía dưới và đâm kim vào chân đầu tiên của hàng móc thứ sáu ha móc vào đây một mũi dời nè tiếp tục đâm kim vào chân kế bên của hàng móc ngoài cùng và chân kế tiếp của hàng móc thứ sáu đâm kim vào hai chân móc song song như thế này sau đó kéo cho mình vào đây móc một mũi dời tay cái mặt sau nè ta sẽ kéo vào đây kéo len qua và móc một mũi dời tương tự chân kế bên cho đến cuối hàng đâm kim lần lượt vào hai chân tương tự với nhau ha hai chân song song với nhau sau đó móc vào đây một mũi dời tiếp tục chân kế bên của hàng ngoài và chân kế tiếp của hàng thứ sáu móc vào một mũi dời chân kế tiếp của hàng ngoài và chân kế tiếp của hàng 6 móc một mũi dời và hai chân móc cuối cùng cũng tương tự đâm kim song song và móc vào một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc đối với cái sợi len thừa mà ta gây nên đầu tiên ở cái phần dây quai á các bạn sẽ dùng kim đâm kim từ dưới lên trên từ cái mặt đế ha vào cái chân móc thẳng hàng với cái mũi dời này nè sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau mũi móc và tiến hành dùng kim giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc và cũng giấu sợi len thừa này ha sau đó dùng keo nến dán cho mình cái mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len khi dán thì lưu ý mặt đế giày len của mình nó có cái độ co giãn khi dán keo vào trong mặt đế xốp thì các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái mặt đế giày len nè và ta sẽ nắng chỉnh sao cho cái mặt đế giày len nó có cái độ bo ôm lại để mình có thể phân biệt được chiếc trái phải đối với cái phần mặt đế xốp ha ta sẽ tiến hành nắng chỉnh vào như thế này nè đây nắng chỉnh vào để phân biệt được chiếc trái phải và cũng làm tương tự cho chiếc giày còn lại nha sau khi để dán được mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len thì các bạn sẽ may cho mình một hạt nút ở bên hông này để mình cài dây điều chỉnh đối với cái phần luồng dây này thì ta sẽ tiến hành dùng kim đâm kim vào cái khoảng trống mà mình tạo ở đây nè sau đó sẽ kéo sợi dây quay qua cái khoảng trống và ta sẽ tiến hành cài nút vào các cái khoảng trống mà mình tạo ra ở phần dây quai ha đây vào các cái khoảng trống mình tạo ra để cài điều chỉnh nè các bạn có thể cài vào để điều chỉnh cho vừa với phần chân của bé như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu giày xanh đen cho bé như thế này thì mặt trước các bạn cũng có thể trang trí họa tiết khác cho cái phần thân giày của mình thêm xinh xắn hơn nha chúc các bạn thành công